啊，那都，那个那别得。哦，跑一起的。哎，没有那样没？地图没那样没？哎，别，假装要那张。哎，那哎那软件，哎那软件别那张。

pada mainnya mấy gì mà Ao nó, ao nó, ao nó Ada, ada Apa gì mà, chẳng nói gì mà Đây nó làm gì Ô đây, đây, đây Chờ, chờ, chờ, chờ Đi, đi, đi Wow, cho tôi ngồi coi kì này Chờ Mark the location Phố này nó, phố này nó Thò mấy chạm Chẳng nói, chẳng nói gì mà, chẳng nói gì mà Đi chứ 俺去，俺去没有，你叫我打怎么了？đi xí mà ta con. Cho tôi carry rồi nó. Carry carry mà. sao Sorry. Nó con nó con nhà mày. Nó con nó con xí mày đi xí mà nó con xí mày. À ấy nó con nhà mày bây, ấy nó con nhà mày. Cho con carry rồi. Nó xây con rồi, xây mà. Bên bên bên bên. Sao đâu con? Tao chỉ xe lốp, tao chỉ xe con bên này nó. Yorko con होते ही होते ही I got supplies हम जो लेवल 2 लेवल 1 है मैं लेवल 1 और हूं भाई ले जा हां ये भाई ने ऐसे ही गया ठीक है लास्ट में था là bất mà đủ ô đi con nào xoay mà anh anh bị bỏ anh bị lùi anh bị điên anh bị phải con nào xoay lại thủ thế này mà thủ हामीले त बिल्डिङलाई हेर्नलाई पनि माथि हामीले बिल्डिङलाई हेर्न पनि माथि डाइरेक्ट गर्नै पर्दैन तलबाटै We will be taking off soon. Anh đang ở về ngoài kia rồi, chiêu anh vào kiểu. ထုတ်တာပရိုနာပါအဲ့တော့ချုပ်လို့ရမသိရချုပ်ချုပ်ယူလို့တော့ဘာမှဆောက်လိုက်ကောင်းနေဟာပြတာချင်အထင်ကြီးတယ်ဟုတ်မလဲသွားဆောက်ကြည့်ဘူးစားတယ်လဲဆောက်ဘူးတော့တော့လဲဆောက်ကျွန်တော်မော်ရီတာကိုကိုကိုကြောဟောယူရသူကယူရယူသွားဆောက်တယ်ဒီကတော့စောက်ရန်လို့အသေးလွယ်အသေးလွယ်အသေးလွယ်ကျွန်တော်အေရှာဆောင်ရအေရှာနဲ့မတူဆောင်ရကျွန်တော်အေရှာနဲ့မတူကျွန်တော်အေရှာဆောင်ရ นยังนั่นเองชอบมาตั้งแต่เปล็นเปอรล็นีพับไปแล้วเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนพับไปแล้วคู่คู่ดับเป็นแบบนี้ Nineties are see. Oh, yeah, I do. You should have. Yeah, yeah. C4, C4. Yeah, the match is going to be spun. Tomorrow, I'm going to. Watch out! The fish is going to be spun. किन याद आउँछ भाइ यिनीको मुखमा जाँदैन त्यसलाई अब यिनीहरूको यो बिचमा छेउरा आइपुग्यो good there. Watch out. good there. Watch out! 맞아 맞아 까요 까요 까요 까요 까요 까요 저 까요 ¿Qué hago? ¿Tiladro? Tienen, tienen, ven. Orema, orema, viene. Watch out! Watch out! Didi team. mali. yeah. त्यही भएर राम्रो चल्दै बहुत लोगों ने बहुत लोगों ने सात सौ उड़ा मुझे फोन कर रहा हूँ से यार नहीं तो बैटिंग जा चार उड़ा कर रहे हो भाई मुझे यार về về khi nào được ba đi ra nào được đó là net पर दुई टा बॉल है तीन टा करे चार टा करे तीन औ मा औ मा औ मा औ मा औ मा औ मा क्या बोल क्या बोल 停停停！来来来，拿着，按照按照，拿着，再来再来，刀我老衰呗，打几下？拉你拉你，摆你飞的，摆你个石头，石头，那个，我尼玛的，刀我。好了好了，刀我，刀我，该的，拉衰了，试试呗。哎。 ငါတို့တော့လာကြတော့မှကျွန်တော်တက်လာတော့တော့တော့ပြုတ်ကြရှိုးလိုက်ကားပေါ့နော်ဘင်းချက်ပါတကည့်ရစကားရဲတဲ့တော့အဲ့ဒါအမလို့ကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးတာရဲ့စကားရဲကိုကြီးပြန်လာတော့မိုက်တာပဲပဲကိုကြီးတယ် 挂，立马挂。过来过来的。电站电站电站。电站。太远太远太远。我我我 I got supplies。哎呀哎那搞弄嘛，那搞那搞弄个鬼呀。嘿嘿。 ညောင်းညောင်းတော့ပြစ်ပြီးလို့မရဘူးအဲ့ဒါနာနာနာနာလာရောလာရောကျွတ်လာရောကျွတ်လာရောငါအောက်စင်မှာကျွတ်လာလာလာကျွတ်လာကျွတ်လာစပယ်အောက်ကတာဒီဝင်ဒီဝင်ဒီဝင်ငယ်မယ်ပါလာလာဝိုင်တော့ဝိုင်တော့ဝိုင်တော့ဝိုင်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဟောကပြန်ဟောကပြန်ကြားတယ်ငါပြန်မကြားတော့ငါဟောပြန်ပြေးပြေးပြေးပြေးပြေး Ya, em ạ, con trai này. Behind. Mèo về nó có Con gì nhỉ, ăn ra gì nhỉ? Mê luôn nó đấy. Mark the location. Em ở phố này chứ. Em ở phố này là tầm ăn đi được. Em ở mình nóc đấy. Em ở mình nổi. Em bị bên đây em hỏi, bị bên đây em hỏi vậy.

Watch out! Mark the location. Mà lúc là nóc đập chưa đi Nóc đập chưa đấy Nóc đây mà đập không đi kìa đó Nóc đây mà đập không đi kìa Đi đi chơi mà được Đi mà không được rồi Thank you. Ở đây, ở đây, em đi ở tí xíu ăn đọc ở đây. Đây. Mày về bay nhé. Bay ra bay nhé. Cái mấy gì mà là? 青野青野青野待って待ってピン青野手のひま手のひまベナーマンでいい đây đây đây chở giờ giờ giờ đi đi rồi wow đâu có một con kia này chở Mark the location. Phố này nó phố này nó thò mới chạm. Rồi cho nó chơi nhưng mà chơi nhưng mà này. Đi chơi mà. Ông này chơi ông này chơi bây giờ đi chơi tắt tầm rồi. Đi chơi mà tao con. Cho tôi carry rồi nó. 9秒9秒待ちそうだよね中今中お前じゃないよね 中押しめ20番中押しめ À, ấy nó còn bây giờ mà bây giờ ấy nó còn bây giờ. Nó còn tay kia bây giờ. Nó xây lại bây giờ xây mà. Bên bên bên bên. Sao đâu còn tay kia xe lốp tay kia xe lốp bên này nó. Your cô đấy. Đi tới rồi tới. I got supplies. À mà chưa lại mà chưa. Lại mà hay mà lại mà đâu rồi. À, yeah, mình nhớ bây giờ là. Last time thôi. क्याम्पिङ गरेर बस्छ सबै No, vamos a la lluvia, mira. Thank you. Marked a location. Boom là làm bầm làm biên. Bắt đầu hiểu, nó tay, nó cao bọn. Là là là boom là, nó này bom. Chạy nó là tôi mà tôi là đang đào nào vậy? hả cái trước điểm trước để nó trước để nó à đúng hỏi bé đeo tao ra đây nhỉ ở đây ai đồng ai đồng hỏi đi ai đồng ai đồng ai đúng hỏi trước để không hỏi đi Bây giờ mà bây giờ mà wow wow wow wow Bây giờ cũng wow bây giờ sao bây giờ Thấy đi không tớ Nhờ Cái mà nhờ Tôi nhờ Expo vẫn thẳng Có này bị rồi, có này bị rồi Có này toa này à, bị Ờ Xí đi, xí đi Khỏi chứ Cô ta này còn, ẩm ẩm này còn tay rồi Ê, ông Ní này Vẽ còn ní này nó, cái bị Nào đi Ông này sao bây giờ mà ông này Nhờ thế ông mà

I got supplies. Oh, A à? À, à, kêu đó mà xe mình à đúng. À, Come À, come cúmela, come cúmela, come tốt, come tốt, giờ ý hả sâu dữ liệu mà mình lại bật nghe mà lại bật con này không thấy gì là sao sao sao sao sao ai ở đây chào mà đây chào này chào đây chào đó đó đó đó có mấy chỗ có mấy chỗ có mấy chỗ đó đó đó đó đó đó 啊！你就周咁嘢，我嘢，我想我想為啦，其他有有有得幾有啊？Watch out！誒，到周上面嘅嚟啦，嚟啦，得唔得？Watch out！馬埋嚟，馬埋，馬埋，呢呢呢，馬埋，馬埋嚟，好嘢！大邊，nice 喎，講啦，就過路喎，nice。嗱嗱嗱，呢嗱呢度嗱，我大家呢度唔係嚟，馬埋嚟，好嘢，馬埋馬埋馬埋，哎呀！嗱呢嗱呢。 တော့ကြည့်အေးရတယ်တန်းဝူတာအေးပေါ်မှာမားနဲ့လည်းဝူလို့ရတယ်အဲ့ဒါအေးကောက်လဲလိုက်တာတော့ဒီမှာလည်းအမားတက်လိုက်ပဲဒီမှာလည်းမားတက်လိုက်လာလာလာလာဟိုမချီများอยู่တာချီများอยู่တာမားမလောက်ဘူးနော်ဒါပဲရပါရောဟောပြီဟောပြီဟောပြီဟောပြီဟောပြီချီပြီလားအမားချီမလောက်ကျွန်တော်ကောင်းနေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုနဒီနာဒီဘောကောင်လည်းပြောက်သွားခုနဒီဘောကောင်လည်းပြောက်သွားတော့အေးနဲ့တင်တောင်းထည့်ပြတယ်ကောင်လည်းပြောက်သွားဘာမှတွေ့လိုက်တယ် vào đi đi cái cái cái cái cái phải lúc phải vào tòa đâu ai à tôi đó cú chơi cú chơi này xem này rất xong là mà ok này làm gì nó nó nó khai tàu khai tàu khai tàu khai cha lúc cha khai tàu phải là ai có một hỏi con rồi đấy ai chết đấy nó có mấy đồ rồi chết đấy nó có ờ, chết đấy thì nó tăng không chết đấy xỉa nó 나가면 되나? 에 나가면 되나? 에 나가면 되나? 나가면 나 피가 다리 되나? 에 나가면 야이 어 무슨 하나 타임 요 피비 비자 에 저나 비비야 저나 비비야 비비 와 나나 비비 비비 비비 비비 비비 아왜 나이스 아왜 오케이 상하고 에이네 알라레 알라 share တာလေကိုကိုသား okay ဗျာဒါ share တာမြင်နေစလုံးလေးအဘွားအဘွားကျွန်တော်တို့မရှိရသေး share ပေးကြပါအောင်နော်ကျွန်တော် public လေးနဲ့ page group လေး share ပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျအသေးလေးဝိုးလေးလက်မလေးနဲ့နှိပ်ပေးကြပါအောင်နော်ဆက်တာနှိပ်လို့ရပါတယ်အသေးလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့ဝိုးလေးနဲ့ဟားလေးလည်းရတယ်နော်ကျွန်တော်အပေးနေကျွန်တော်မနေ့ကနှိပ်ပေးကြပါအောင်နော် reaction ကို comment မှာပြပါရဗျဆက်တော့ကွတ်တီကွတ်တီအဲမင်းကွတ်တီကွတ်တီ